Quý vị và các bạn thân mến, năm 2016, phân bón trung lượng Silic do công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát sản xuất và phân phối chính thức đến với bà con nông dân tỉnh Bắc Ninh. Trong suốt hơn 5 năm phát triển vừa qua, bằng dòng phân này, công ty luôn đặt mục tiêu đồng hành cùng ngành nông nghiệp và bà con nông dân, góp phần vào sự phát triển của ngành nông nghiệp tỉnh nhà. Trên thực tế, sự ra đời của phân trung lượng Silic đã tham gia tích cực vào việc giải quyết bài toán tìm ra một loại phân bón phù hợp với đồng đất nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Bằng những kết quả đã đạt được trên cây trồng, hiện tại Silic đang là một trong những lựa chọn hàng đầu của người nông dân trong tỉnh. Ghi nhận của chúng tôi qua phóng sự sau, mời quý vị cùng theo dõi. Thời gian gần đây, ruộng trồng dưa kim hoàng hậu của ông Phạm Ngọc Phấn ở khu phố Hòa Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh nổi tiếng khắp một vùng bởi hiệu quả kinh tế mang lại. Được biết trên diện tích 450 m2, chỉ với 30 kg phân bón Silic có giá chưa tới 400.000 đồng, sản lượng thu hoạch mỗi vụ dưa lên tới trên 4 tấn, gấp 1,5 lần so với thời gian chưa sử dụng phân bón Silic. Cùng với sản lượng đậu quả cao, chất lượng cũng như đặc điểm về thẩm mỹ của dưa cũng được đánh giá vượt trội hơn hẳn so với thời điểm chưa được sử dụng dòng phân này. Trọng lượng quả đồng đều, mỗi quả trung bình từ 1,5 đến 2 kg, vỏ mỏng, vị ngọt đậm. Vì thế mặc dù thị trường hoa quả chịu ảnh hưởng chung của dịch bệnh COVID-19, song mô hình dưa kim hoàng hậu của ông Phạm Ngọc Phấn vẫn tiêu thụ thuận lợi, thậm chí còn được thương lái trả giá cao hơn hẳn so với các ruộng dưa khác. Qua quá trình tôi làm nông nghiệp đã lâu năm. Thì trước kia là tôi sẽ trồng dưa lê và dưa chuột. Nhưng mà trong quá trình trồng dưa lê mấy năm trước nó hay bị bệnh thối gốc. Thế nên vô tình thì tôi lên siêu thị chơi thì tôi thấy người ta bán dưa vàng. Thì từ đấy trở đi tôi mới siêu tầm mà tôi trồng dưa kim hoàng hậu này đến nay đã được 4 năm. Đấy. Dưa kim hoàng hậu này thì năng suất và chất lượng ăn nó ngon, màu vàng đẹp, đúng với cả thị hiếu của người tiêu dùng thời bây giờ. Ừ, vụ đầu là tôi trồng một lửa ruộng, là tôi không dùng phân silic mà một lửa ruộng dùng phân silic. Thì trong quá trình dùng phân silic thì cái lá nó dày hơn, Đấy. kháng được nhiều sâu bệnh hơn và mẫu mã quả quả nó cũng vàng đẹp hơn. À, tôi đây là thường xuyên là để mua dưa của nhà ông Phấn vì cái giống dưa Kim Hoàng hậu này là của nhà ông này ông trồng 4 năm nay rồi. Năm nào tôi cũng mua và đòm và ăn ấy là nó thứ nhất là cái mã nó đẹp, thứ hai là ăn nó giòn nó ngọt. Tôi giới thiệu cho bạn bè thì các bạn bè đến đây mua ấy thì họ đều là là, là, là đánh giá rất cao về cái chất lượng cũng như là cái, cái mẫu mã của sản phẩm này. Trang trại bạt ngàn cây ăn trái này là sở hữu của anh Lê Xuân Ảnh, hội viên nông dân thôn Liễn Hạ, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ. Người mà mới đây tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Trở lại năm 2013, trở về địa phương sau nhiều năm đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, với niềm đam mê nông nghiệp và mong muốn lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương, anh Lê Xuân Ảnh đã dùng toàn bộ số vốn tích lũy được để mua 1,1 hecta đất nông nghiệp ở Thôn Liên Hạ, đầu tư thuê mướn máy móc để cải tạo thành mô hình trồng cây ăn quả. Thấm thoát đã gần 10 năm nay, hiện nay mô hình trồng 300 gốc nhãn, 100 gốc mít, 150 gốc bưởi và nhiều loại cây ăn quả khác. Mặc dù đã có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp từ trước, lại thường xuyên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do Hội Nông dân các cấp tổ chức. Song khi bắt tay vào thực tiễn sản xuất, anh Ảnh cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, trong đó có việc lựa chọn một loại phân bón phù hợp. May mắn đến với anh Ảnh khi được Hội Nông dân giới thiệu đến dòng phân trung lượng Silic – qua một thời gian sử dụng trên cây trồng của mình, anh Ảnh vô cùng hài lòng trước hiệu quả mà loại phân bón này mang lại. Nói về các, các cái dòng phân trước đây tôi dùng nhiều lắm, dùng rất nhiều loại nhưng mà để đỡ cái tốn cái công chăm sóc và giảm thiểu cái cái, cái, cái, cái, cái đầu tư vào vào, vào vườn ấy, vào chi phí vào cây trồng ấy, thì từ ngày cái dùng cái phân Silic này ấy, thì là cái lượng phân để giảm để để bao nhiêu cây phải giảm đến 35 40 phần trăm không phải ít đâu mà cây phát triển tốt cái đầu tiên là nó phải kháng bệnh cây nó kháng bệnh tốt thì mình đỡ phải công chăm sóc sâu bệnh nó đỡ đi mà cái cái mẫu mã quả có cái, cái sản phẩm mình làm ra mẫu mã đẹp hơn trước kia nhãn mang lên bán bán lên chợ người ta chê người ta không muốn lấy đâu nhưng khi bắt đầu từ những năm dùng cái, cái, cái, cái sản phẩm của, của phân ờ, silic này này cái mẫu nó đẹp quả nó bóng nó đều hơn và cái cái chất lượng nông sản nó cao hơn cho là hầu như là các cái mối đến đến cái bắt đầu đến cái mùa đấy là mối tìm đến họ đến với mình thì họ cũng chả phải bán mình chả phải bán lẻ mà tự mối đến lấy còn cây nào sâu quá mình bán hoặc là mình bẻ người ta không lấy hết mình mới bán lẻ còn hầu như bán buôn hết chả phải bán lẻ việc mà chăm bón cho cây trồng thì cơ bản hội nông dân trong à, xã nói chung và chỗ à, hội nông triệu nông dân à, liên hạ cơ bản là cái, cái, cái sử dụng cái nguồn phân bón silic bởi vì cái phân bón silic này thì về cái hiệu quả cây trồng nó rất là rất là cao từ cây từ gốc rễ đến quả rất là, là tốt và có hiệu quả do vậy mà chúng tôi ờ, trong hội nông dân xã cũng ờ, ờ, đã và đang và tới đây cũng tiếp tục là vận động hội viên của mình là tích cực phát triển các mô hình cây trồng và đồng thời là chọn cái nguồn sản phẩm là thích ứng với lại cây trồng của mình và đồng thời đặc biệt là cái, cái ờ, phân ờ, bón silic để nâng cao cái hiệu quả của cây trồng. Còn đây là mô hình trồng cây ăn quả của bà Đặng Thị Phan ở thôn Nhân Hữu, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình. Gia đình bà Phan cũng là một trong những hộ sản xuất nông dân tiêu biểu cho phong trào phát triển kinh tế của địa phương, khi đã liên tiếp nhiều năm liền đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Những năm 90, hưởng ứng chủ trương của nhà nước vận động chuyển đổi diện tích đất cấy lúa không hiệu quả sang mô hình cây con khác cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Vợ chồng bà thống nhất đấu thầu gần 2 hecta đất sình lầy bị bỏ hoang của thôn, cải tạo thành trang trại trồng cây ăn quả, kết hợp với các loại cây họ bầu bí. Thừa nhận chất đất địa phương thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, song để đạt doanh thu gần 200 triệu đồng mỗi năm như hiện tại, bà Phan khẳng định có sự đóng góp không nhỏ của phân bón trung lượng Silic mà bà đã sử dụng nhiều năm tôi ờ, ngày xưa thì tôi cứ hay dùng nân và đạm thế thì dùng nân và đạm thì nó cứ hay bấy cây thế từ năm mà phát hiện ra cái phân silic này tôi bón thì cảm thấy cây nó chắc chắc bền màu quả thì mỏng đẹp mẫu mẫu mã ờ, sáng đấy thế là cứ cứ từ năm ấy đến bây giờ là cứ năm nào tôi cũng cứ dùng đều nhân tháng chúng tôi là một xã cái diện tích nông nghiệp hiện nay là còn rất rất nhiều thế qua những trong những năm gần đây theo cái cơ chế thị trường ấy, thì người nông dân được tiếp xúc với nguồn nhiều nguồn phân nhiều các công ty về tiếp thị như là lâm thao sông danh hoặc là các công ty miền nam thế thì chúng tôi qua ở đây đã quen biết với công ty ờ, phân xì nick phân phát bắc giang thì qua những năm gần đây chúng tôi áp dụng vào mô hình làm thì để đánh giá mà được ghi nhận cái phân xì nick là nó phân trung lượng cho do vậy là nó không giống phân phi lượng qua quá trình sử dụng thì được bà con chúng tôi đánh giá là lúa là cây cây trồng nói chung với cây ăn quả thì tốt cành chắc dễ ra hoa sai đậu quả nhiều chất lượng quả là ngon ngọt đấy đảm bảo chất lượng được mọi người yêu chuộng ờ, các chủ trang trại của huyện gia bình hiện nay là có 50 hội viên và đều dài đều các xã thì nói chung là anh em ờ, cũng chưa dùng cá nhưng mà đại khái là phần ba hội viên dùng thì đánh giá cái phân Sinic này là ờ, tất nhiên là nó không thể là bón độc phân Sinic mà còn đạm nân với phân chuồng thì nó giảm được ừ, coi một phần hai số lượng của đạm nân thế là một mấy hai nó cho cái hiệu quả là cây nó bền và cái chất lượng quả ăn rất là ngọt thế và ví dụ như cây mướp trước cái ví dụ mình dòng bình thường ra tưới chăm bón cũng như thế thôi không có phân xinic thì nó chỉ được khoảng hai tháng rưỡi là nó tàng như cái này là kéo dài được tuổi thọ là 4 tháng thế mà cho một nếu một khóm mướp mà rồng mà bảo đảm được thì nó cho hàng trăm quả Cây trồng trong quá trình sinh trưởng phát triển ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như đất, giống, khí hậu, nước, sâu bệnh, môi trường, phân bón. Trong đó phân bón đóng một vai trò hết sức quan trọng. Người xưa đã có câu nhất nước nhì phân tam cần tứ giống. Điều đó phần nào cho thấy vai trò quan trọng của phân bón đối với cây trồng trong nông nghiệp, giúp cây phát triển tốt, chống lại sâu bệnh, Việc sử dụng phân bón hợp lý sẽ giúp cây trồng phát triển tốt, nâng cao năng suất cây trồng, chất lượng nông sản, giúp cây trồng chống chịu lại sâu bệnh. Trên cơ sở nhiều năm tìm tòi nghiên cứu một loại phân bón phù hợp với đông đất quê hương, bà Nguyễn Thị Thanh Tân, một người con của quê hương Đại Lai Gia Bình, cũng là giám đốc công ty trách nhiệm hạn Tân Phát, đã đưa dòng phân lượng chung Silic về với nông dân Bắc Ninh. Phân Silic nó là một dòng phân trung lượng À, trong đó thì chúng tôi có bổ sung thêm cả vi lượng mà cây trồng thì lại rất cần trung vi lượng Đấy. Uh, ờ, NVK đạm lân kali là phân đa lượng còn phân của chúng tôi là phân trung lượng thì phân trung lượng này cái uh, vai trò chính của nó là tăng sức đề kháng cho cây hạn chế bệnh hại và cho cái tỷ lệ sai hoa đậu quả nó nó nó chiếm cái tỷ lệ tốt hơn ưu thế hơn mặc dù là mới ra đời được 6 năm nhưng phân bón của chúng tôi cũng đã đón nhận được rất nhiều những ý kiến phản hồi từ người dân à, nhiều người dân điện về công ty nói rằng cảm ơn công ty đã làm giàu cho tôi à, trong những cái đặc biệt là trong những dịp covid vừa rồi thì nhiều nhà vườn dùng phân thường thì không bán được hàng nhưng ở những nơi trang trại mà dùng phân silic thì bà con nói rằng chúng tôi không có sản phẩm để bán cho nên là, là bà con rất yêu mến cái dòng sản phẩm này bởi vì nó tăng sức đề kháng cho cây nó hạn chế bệnh hại chính vì vậy thì đã giải quyết được một cái khâu giảm cái độc hại cho người dân một cái khâu lớn giảm độc hại cho người dân và giảm cái chi phí giá thành cho người dân hơn 5 năm đã trôi qua kể từ ngày sản phẩm phân bón Silic đến với người nông dân cả nước. Hiện tại trung bình mỗi năm công ty cung cấp trên 500 tấn phân bón cho nhà nông khắp mọi miền. Đúng như khát vọng của bà Nguyễn Thị Thanh Tân, loại phân bón trung lượng này đã tạo ra bước đột phá lớn trên đồng ruộng. Theo tính toán của chính những bà con nông dân đã dùng sản phẩm, thì so với các loại phân bón khác, năng suất lúa khi dùng phân Silic tăng khoảng 30%, rau màu tăng từ 50 đến 60% và cao nhất là cây ăn quả tăng tới 80% từ đó đã giúp cho hàng ngàn hộ nông dân tăng thu nhập từ nông nghiệp, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.